Xin giới thiệu với mọi người đây là sản phẩm kem chống nắng mới nhá Cất cái này đi đã Đây là sản phẩm kem chống nắng mới Persun, tên tiếng Anh là Persun Cream Không biết có đọc đúng không Bây giờ thả thính đây Đây là sản phẩm kem chống nắng mới nhá mọi người nha Sản phẩm này thì thôi rồi <laughs> Sẵn sàng để nghe em thả thính chưa Mọi người đã sẵn sàng để nghe em thả thính chưa Comment cho em biết nào Đã sẵn sàng xem em thả thính chưa Chào Trang La La nhá Mọi người đã chuẩn bị tinh thần để nghe em thả thính sản phẩm này chưa? 49 anh chị đang xem đã chuẩn bị tinh thần để nghe em thả thính chưa? Ok Ok Thanh Thanh bắt đầu thả thính đây Bắt đầu thả thính đây Thính này thơm lắm có độc đấy Tốn tiền đấy Ok bắt đầu giới thiệu sản phẩm Xin giới thiệu với mọi người nha, đây là sản phẩm kem nền vừa mới ra mắt luôn, vừa mới ra mắt ngày mùng 10 tháng 7 nhưng mà hôm nay ngày 11 mới nhận được hàng. Hôm nay mới nhận được hàng vừa ra mắt luôn, hãy là người Việt Nam đầu tiên sở hữu cái sản phẩm này nha. Hãy là người Việt Nam đầu tiên sở hữu cái sản phẩm này trên tay. Chuẩn bị thả thính này để chữ ngược này cho nó cuốn hút luôn này. Chuẩn bị này này, đầu tiên này. Mở nắp ra nhá, tôi giới thiệu tổng quan đã cho vào hộp giới thiệu tổng quan cho mọi người xem em em mong chờ sản phẩm này kinh khủng luôn độc khó chết độc này chết đấy cứ nghe em đi nghe em thả thính đi là nghiện em nghe em còn nghiện mà em nghe em nhìn thôi em còn nghiện ý đây, đây là sản phẩm mới mọi người nha Kem chống nắng, kem chống nắng Person Cream Tên tiếng Anh của nó là như thế đây này Một cái hộp như này cũng có mã xác thực tem điện tử cho mọi người cào giống y như BB Stick luôn Có kem tem xác thực cho mọi người cào y chang như BB Stick luôn đây này Nhìn nhá, mở hộp ra đây này 285.000 một hộp như này này Một kem nền này Một kem, à quên nhầm lại kem nền quên mồm rồi một cái kem chống nắng này cho mọi người này ngược rồi không đứng ngồi <laughs> ngược rồi ngược rồi gợi kỹ thuật thôi thế này đi đây một kem chống nắng đúng rồi như này là đúng một kem chống nắng này một cái lọ tẩy trang cho mọi người này 285.000 giá ưu đãi chưa rẻ hơn BB stick chưa rẻ hơn BB Tick này, rẻ rẻ hơn nạ yến em đang bán này. Em bảo là thính này có độc là chắc chắn là phải có độc nha. Đây này, nhìn tổng quan sản phẩm của em nha. Bây giờ lấy ra để thả thính bây giờ bắt đầu mình lấy ra thả thính đây này mở nắp ra xem nào mọi người nhìn này tích hợp mút mút tán luôn cho mọi người đây là kem chống nắng và tích hợp mút tán luôn cho mọi người nhìn nha kem chống nắng tích hợp luôn cái mút tán tiện lợi cho mọi người này mút tán để làm gì nhá cái mút tán này thì đầu tiên này nó giúp cho mọi người nha cái mút tán này sẽ giúp ôi chói quá nhở mọi người thấy chói không em thấy chói quá chói quá khoe là da ngăm ngăm ngăm ngăm không mụn mới được cái sản phẩm này này tích hợp luôn đầu mút cho mọi người để mọi người khi mà sử dụng tán lên da ấy không lãng phí kem chống nắng trong đây em bóp ra cho mọi người xem nhá nhìn này bóp ra này nắng quá chói quá bóp ra cho mọi người ui thấy chưa thấy kem nền của em ra chưa em bóp ra cho mọi người xem này đây đây này bóp ra đây này tích hợp luôn mút trang à, tích hợp luôn cái mút mút tán cho mọi người ấy thì nhá khi mọi người dùng cái mút tán này mọi người bóp kem ra như thế này này bôi ra tay như thế này em ví dụ nhá bôi ra tay này tích hợp cái mút tán này sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm được kem chống nắng ấy không lãng phí một chút nào luôn nha tích hợp cái sản phẩm mút này luôn cho mọi người khi mọi người sử dụng cái sản phẩm kem chống nắng này này tiết kiệm hết mức không hề lãng phí một giọt kem chống nắng nào của mọi người luôn nhá thứ hai này khi mà dùng cái mút này mà mọi người tán lên da mặt của mọi người ấy cái tay mọi người sẽ không động vào da mặt cái tay của mọi người sẽ không phải động vào da mặt của mình nhá như vậy thì cái vi khuẩn ở tay mình ấy vi khuẩn ở tay thì nó sẽ không bị không bị lên mặt mình ấy ví dụ như là mấy bạn bị da mụn thì em thấy là thường các bạn rất là rất là quan trọng cái vấn đề là không không muốn cho ai động tay lên mặt bao giờ ấy. nhất là mấy bạn da mụn là không bao giờ cho ai động tay lên da mặt của mình luôn thế nhá xong bây giờ này cái sản phẩm chống nắng mới này này nó tích hợp luôn cái đầu mút tiện lợi trên đầu cho các chị luôn này khi mà mọi người dùng cái sản phẩm này nhá không cần sử dụng tay nữa không bao giờ cần động cái tay của mình cái tay bẩn của mình lên lên khuôn mặt của mình nữa nhá như vậy thì da mặt của mình luôn lúc nào cũng sạch sẽ ví dụ là mấy cái bạn bị mụn ý, thì không bao giờ thích động tay lên mặt của mình bởi vì cái tay mình nhìn thế này thôi nhưng mà rất là bẩn nên là là nó tích hợp mút trang điểm cho mọi người luôn Đây này, tích hợp cái mút trang điểm này cho mọi người nhá Sử dụng lên da này, đỡ phải động tay lên mặt tiện lợi chưa Mà lại còn không không không lãng phí kem chống nắng nữa Tiện chưa, xin chào Phạm Hường nhá Thứ hai này, trong cái sản phẩm kem chống nắng mới này này Để đây thả thính đã Trong cái sản phẩm kem chống nắng mới này này Nó sử dụng nano titan của Nhật mọi người nhá Trong cái sản phẩm này này Nó sử dụng nano titan của Nhật sử dụng cái nano titan của Nhật Bản ấy mọi người nó gây lên như ừ, nào nhỉ ừ. gây lên hiệu hiệu ứng ánh sáng xanh ấy mọi người nghe hiệu ứng ánh sáng xanh bao giờ chưa mọi người nghe hiệu ứng ánh sáng xanh bao giờ chưa nó gây hiệu ứng ánh sáng xanh lên khuôn mặt cho mọi người nhá sử dụng để sử dụng cho mọi người này che khuyết điểm một cách tự nhiên nhất và tương đối là tốt rất là tốt luôn nó cái sản phẩm kem chống nắng này nó thuộc cái dạng che khuyết điểm che khuyết điểm nhẹ che khuyết điểm nhẹ và nâng tông lên cho mọi người che khuyết điểm nhẹ và nâng tông lên cho mọi người nâng tông một cách tự nhiên cho mọi người nhé tiếp theo này với cái các bạn mà da bị mụn mụn đỏ ấy, mụn bị ửng đỏ nhá thì mình sử dụng cái này nó sẽ che được cái cái phần mụn đỏ cho mọi người rất là tốt che được cái phần mụn đỏ cho mọi người rất là tốt luôn bởi vì nó là cái hiệu ứng ánh sáng xanh ấy, nên là nó che cái mụn đỏ cho mọi người cực kỳ tốt luôn tốt hơn BB Stick BB Stick thì nó thiên về che khuyết điểm cho mọi người che nám thâm mấy lại che nám che quầng thâm linh tinh ấy. còn cái sản phẩm này nó thiên về che nó nó che cái gì nhỉ che cái mụn đỏ cho mọi người cực kỳ tốt luôn bởi vì nó là hiệu ứng ánh sáng xanh sử dụng nano titan của Nhật Bản ấy hiệu ứng ánh sáng xanh mọi người không biết đã nghe nghe bao giờ chưa tiếp theo đây này em sẽ em sẽ tán đánh ra tay cho mọi người xem nhá em sẽ test ra cái tay của mình cho mọi người xem cực kỳ dễ dùng luôn đây này đây nhá kem nó ra này đánh lên tay như này nhá tán đều lên da tay như thế này nhiều quá mọi người dùng chỉ cần một chút thôi không cần nhiều như thế này đâu đây rồi nhá sau mình lấy luôn cái đầu cọ mình tán ra như này này giúp mình tiết kiệm kem chống nắng này không hề lãng phí một chút kem chống nắng nào cho mọi người không hề lãng phí không làm mọi người phải lãng phí một chút kem chống nắng nào luôn cho em test đều ở đây nha Xin chào Trang Huyền Nguyễn, mọi người nhìn này nó làm mọi người không bị lãng phí một chút kem chống nắng nào luôn em sẽ test nổi cái bàn tay cho em này bôi kem ra rồi sử dụng luôn cái cọ mút này mọi người tán trực tiếp cho em như thế này nhá đầu tiên này cái cọ mút này có tác dụng này giúp mọi người lãng không bị không lãng phí kem chống nắng nhá mình mua kem chống nắng này trong đây nó có 30 ml cho mọi người sử dụng 30 ml kem chống nắng cho mọi người sử dụng trong này nhá nó sẽ giúp mọi người tiết kiệm kem chống nắng ở mức tối đa luôn mọi người ạ à. nâng tông da tự nhiên cho mọi người này nâng tông da màu tự nhiên cho mọi người làm cho cái tay mọi người không phải tiếp xúc vào da mình nữa tay mình sẽ không tiếp xúc vào da mình nữa nó đảm bảo này da mình sạch không bị vi khuẩn tấn công ấy mọi người đây này mai chi bao nhiêu 285.000 một sản phẩm mai chi nhá 285.000 một sản phẩm như thế này Chết rồi, bị trói quá, mọi người có nhìn thấy không? Mọi người có nhìn thấy hai tay của em không? Hai tay của em này so sánh cái đoạn này với đoạn này thôi nó nâng tông da tự nhiên cho mọi người như này này nâng tông da tự nhiên nhé sáng hơn một chút nâng tông da tự nhiên cho mọi người nó sáng hơn một chút như thế này này hãy so sánh hai cái tay của em nhé hãy so sánh hai cái tay của em đây này nâng tông da một cách tự nhiên cho mọi người luôn da mụn mình dùng cái này cũng ok luôn mọi người nhá cái da mụn ấy mình dùng da mụn mình dùng kem chống nắng này rất ok cực kỳ ok luôn tại sao lại ok như thế bởi vì này trong cái thành phần trong cái thành phần của kem chống nắng này này thì bây giờ công ty bổ sung thêm kẽm vào trong đây nó có kẽm vào trong này các chị ạ có sản phẩm có kẽm hỗ ở trong đây cho mình nó sẽ hỗ trợ giảm mụn cho mình cái sản phẩm này sẽ giúp mình này chống nắng là đầu tiên này chống nắng này nâng tông da mình rất là nhẹ nhàng này sáng lên một cách tự nhiên chứ không sáng quá mọi người nhá sáng lên một cách tự nhiên luôn tiếp theo đây này cái sản phẩm này thì chỉ số chống nắng của nó này mọi người nhìn này chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng SPF 50 cộng này PA 3 cộng này. SPF 50 cộng là gì đầu tiên mọi người sẽ hiểu cho em SPF là gì nhá đóng vào đây đã hiểu cho em này SPF là gì SPS là cái khả năng chống nắng tự nhiên của da SPS là khả năng chống nắng tự nhiên của da mình nhá Da của mình ấy, cái làn da của mình, da mặt, da tay, toàn cơ thể mình Cái khả năng chống nắng tự nhiên của nó là 5 phút sau 5 phút ra đường cái màng bảo vệ da của mình sẽ bị phá vỡ bởi vì bởi tia UV và tia cực tím tia tử ngoại nhá mọi người nhá 5 phút là khả năng chống nắng tự nhiên của da mọi người này sau 5 phút mọi người ra được sẽ bị phá vỡ cái màng bảo vệ đấy nhá tiếp theo nhá khả năng à quên SPF cái này của cái này là 50 cộng 50 cộng mọi người nhá 50 cộng 50 cộng này Nhớ cho em 50 cộng thì nhá Thường này, ví dụ cách sản phẩm chống nắng Có chỉ số chống nắng là 10-20 ấy, Thì nó rất là thấp thì cái chỉ số chống nắng của nó cực kỳ thấp luôn và em không khuyên mọi người dùng cái sản phẩm như cái sản phẩm như thế khi mọi khi mọi người mà ra ngoài trời thì mọi người nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng là 30 cho đến 50 mọi người nhá 30 cho đến 50 50 hình như có vẻ đang là ở mức cao nhất và tuyệt vời nhất đấy PA bây giờ là PA sản phẩm này là PA 3 cộng mọi người nhá PA là gì PA này nó có PA là cái khả năng chống tia UV mọi người nhá PA ở đây là khả năng chống tia UV thì nhá bây giờ ấy cái sản phẩm ví dụ chỉ số PA 1 cộng, 1 cộng có 1 cộng, 2 cộng và 3 cộng. 1 cộng thì là chỉ số chống tiêu UV là từ 40 đến 60%, còn 2 cộng thì là chỉ số chống tiêu UV là 70 đến 80% và 3 cộng ở đây là sản phẩm này là PA3 cộng này mọi người, sản phẩm này là PA3 cộng này giúp mọi người chống nắng này khoảng độ trên 90%. Đây đang là PA3 cộng đang là ở mức cái ở cái mức chống tiêu UV cực tím hoàn hảo nhất mọi người ạ. Tuyệt vời nhất và hoàn hảo nhất, chống hơn trên 90 chống đến 90% tiêu UV tia tử ngoại tia cực tím cho mọi người luôn. Đây đang là cái ngưỡng hoàn hảo nhất đến thời điểm hiện tại bây giờ. Tiếp theo này, cái dùng dùng cái sản phẩm này mình dùng cả sáng cả tối được mình dùng à, quên lại <laughs> cả sáng cả tối khả năng chống nắng của nó là SPF 50 tức là nó chống nắng hơn 500 phút cho mình bây giờ chia ra này 500 phút chia cho 60 500 phút mà chia cho 60 là khoảng bao nhiêu nhỉ 500 phút chia 60 trên 8 trên 8,3 giờ cho mọi người nhá. Khả năng chống nắng của nó trên 8,3 giờ cho mọi người. Tiếp theo này, trên 8,3 giờ thì mọi người đây là em nghĩ đây là một khả năng chống nắng hoàn hảo. Mọi người đi làm buổi sáng thì mọi người dùng kem chống nắng rồi là nó có thể chống nắng cả ngày cho mọi người luôn. Dùng sáng, dùng buổi sáng mình đánh kem chống nắng này thôi, xong chiều mình đi mình chiều mình không cần apply loại luôn, không cần apply lại cứ để nguyên như thế thôi. Tuy nhiên thì nếu như là mình đi bơi, đi bơi lội này hoặc là mình có những tác động chùi rửa trên chùi rửa trên da của mình ý, thì khoảng độ 2 giờ thì mọi người dặm lại một lần xem 2 giờ mọi người sẽ thực hiện cái việc apply lại một lần, apply kem chống nắng lại một lần để cho cái tác dụng chống nắng của nó cao nhất bởi vì khi mình tác động lên cái làn da của mình ý, thì nó cũng sẽ làm rửa trôi đi một phần kem chống nắng trên da của mình rồi nhá những cái anh chị nào mà ngồi văn phòng cả ngày thì không cần apply lại đâu những cái anh chị nào mà làm văn phòng ấy cả trai cả gái mình làm văn phòng là mình không cần apply lại sử dụng sáng mình bôi sáng mình bôi kem chống nắng một lần mình sử dụng cả ngày luôn Tiếp theo cái ưu điểm của sản phẩm này nhá ưu điểm của kem chống nắng này này Vừa nãy em đã test kem chống nắng lên tay em rồi nhá Test lên nó nâng tông tự nhiên cho mọi người này nâng tông tự nhiên lên cho mọi người mọi người có nhìn thấy không nó nâng tông tự nhiên lên cho mọi người nhìn rất là tự nhiên và nhẹ nhàng thôi chứ không quá là bộc bộc nhá cảm giác lên da rất là mướt da không hề có cảm giác ừ, bí da hay nhờn nhớt trên da đâu mọi người ạ tiếp theo này khả năng chống nắng của cái sản phẩm kem chống nắng à quên nhầm chống nắng giới thiệu rồi bây giờ giới thiệu khả năng chống nước luôn test với chống nước cho mọi người nhá hôm nay chuẩn bị luôn nước ở đây mà test cho mọi người đây này, có nhìn thấy bát nước của em không? Mọi người nhìn này Mọi người nhá, em test với nước cho mọi người xem này Thì nhá, mọi người nhìn đây này Cái nước mình trôi đi này, cho ướt hết luôn Nước nó trôi tuần tuột xuống luôn Đây nhá, nước trôi tuần tuột xuống luôn Mà mọi người nhìn nước trôi xuống nó vẫn trong veo này Mình chùi rửa thoải mái nhá Ok, chùi rửa vô tư luôn đây này Em xoa cho mọi người xem Chùi rửa vô tư luôn này rồi lại cho nước lên mọi người nhìn cái nước nó chảy xuống này nó vẫn rất là trong vẫn trong veo luôn không hề bị vẩn đục nhá nếu mà nó bị hòa tan nó bị cái kem chống nắng này mà bị hòa tan trong nước ấy thì cái nước chảy xuống nó phải vẩn đục đục nhá vẩn đục rồi nhưng đây mọi người nhìn xem vẫn trong veo không hề bị vẩn đục một chút nào luôn lên này cái cái cái kem chống nắng này ấy, thì nó có khả năng chống nước rất là mạnh như thế ấy. nên là bắt buộc bắt buộc mọi người đây là bắt buộc chứ không phải là thích thì làm mà không thích thì thôi mọi người nhá bắt buộc với mọi người luôn không phải là thích thì làm mà không thích thì thôi mọi người phải tẩy trang bằng uh, dầu tẩy trang chuyên dụng hoặc là nước tẩy trang phải thực hiện việc tẩy trang bằng dầu tẩy trang chuyên dụng hoặc là nước tẩy trang cho em đây là bắt buộc chứ không phải là thích thì mình làm mà không thích thì mình thôi cái việc tẩy trang này sẽ giúp cho mình tránh bít tắc lỗ chân lông mọi người nhé việc tẩy trang này sẽ giúp cho mình này tránh cái việc lỗ chân lông của mình bị bít tắc như vậy nhá thì kem tránh cái việc lỗ chân lông của mình bị vít tắc thì mình sẽ không bị lên mụn không bị viêm lỗ chân lông không bị lỗ chân lông to tư vấn em kem chống nắng đi xỉ không thân huyền ơi có nhá vào đây nghe chị tư vấn này về đây à thôi bởi vì mình vẫn còn trẻ không được xưng chị vào đây nghe em tư vấn này em sẽ tư vấn cho mọi người nhé ai có câu hỏi gì cứ hỏi em nếu mà bây giờ em đang bật chế độ tuyển sỉ đây sản phẩm vừa mới ra ngày mùng 10 tháng 7 xong cực kỳ hot hãy là người được Việt Nam đầu tiên sở sở hữu cái sản phẩm như thế này đi vừa mới ra mắt xong mọi người nhá cực kỳ hot luôn rất nhiều người ngóng chờ cái sản phẩm này em đang tuyển sỉ nhá bật chế độ tuyển sỉ này tiếp theo này vì nó nó chống nước tuyệt đối ấy. vừa lại em đã test cái khả năng chống nước của nó rồi nhá nên là mọi người phải sử dụng dầu tẩy trang chuyên dụng sử dụng dầu tẩy trang hoặc nước tẩy trang chuyên dụng cho em để cái kem này nó không gây bít tắc lỗ chân lông của mình ấy thì lỗ chân lông của mình sẽ thông thoáng tối về mọi người phải tẩy trang bằng nước tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang chuyên dụng thứ tiếp theo này cái ưu điểm tiếp theo của nó này kem này nó thẩm thấu rất là nhanh thẩm thấu luôn không một chút bóng nhờn hay là bết dính hay là cảm giác da mình bị bí da không hề có cảm giác đấy mọi người nhé Xin chào Tuyết Đỗ và Hồng Bùi này Không hề có cảm giác da bị bí hay là bị bết dính đâu mọi người ơi Cái kem nó thẩm thấu luôn vào da mọi người Đây này em test thêm cho mọi người xem này Test ra da nhá Rồi cho mọi người so sánh cái vùng da của em Lấy một lượng nhỏ như thế này thôi này Chấm đều ra mọi người thoa đều ra cho em như thế này nhá Đây nha Vừa là kem chống nắng mà nó giúp nâng tông da của mình đây này Nhìn này lấy luôn cái đầu mút này tán ra cho em nhá vừa giúp mọi người tiết kiệm kem chống nắng này không lãng phí một giọt kem chống nắng nào của mọi người luôn này không lãng phí mọi người một giọt kem chống nắng nào luôn đây mọi người xem này nó bóng thế nhỉ mọi người xem này không lãng phí một chút kem chống nắng nào luôn mà nó lại còn giúp mọi người kháng khuẩn cực kỳ tốt luôn miễn là mọi như mọi người phải vệ sinh sạch sẽ ở đây cho mọi người xem này ra xa mọi người nghe xem này nó trắng lên nó lên tông tự nhiên chưa nó lên tông da rất là nhẹ nhàng luôn đây lên tông da cực kỳ nhẹ nhàng luôn mọi người ạ nhá nó không hề bị bết dính luôn đây này không hề có cảm giác bết dính vào da mà nó thấm vào da thẩm thấu vào cái làn da của mình luôn mọi người nhá cái này mình dùng được cho cả face cả body luôn hai cái luôn nhưng mà cái dung tích của cái em này thì chỉ có dung tích là 30 ml thôi nên là em nghĩ là mọi người chỉ nên sử dụng cho face thôi còn cho body thì nó sẽ rất là tốn cho em một hộp nha ok tuyết đỗ này đã nhận đơn của tuyết đỗ nhá tuyết đỗ ebook địa chỉ cho mình nha tuyết đỗ ebook địa chỉ cho mình này sử dụng cái sản phẩm này thật sự luôn với mọi người cảm giác nó nhẹ tênh luôn nhẹ tênh cứ như mình không dùng luôn cảm giác nó nhẹ tênh sử dụng khi mọi người sử dụng kem chống nắng ấy thì nhớ này cả mặt cả cổ cho em nhá chứ đừng có mà sử dụng mỗi mặt thôi xong bỏ quên phần cổ như thế thì cổ mình nó bị đen đi so với khuôn mặt đi bây giờ em sẽ test lên khuôn mặt cho mọi người xem này test lên khuôn mặt nhé test lên nửa khuôn mặt cho mọi người này nó tích hợp mút trang điểm vào đây cho mọi người luôn này tích hợp cái đầu mút cho mọi người luôn nhé đây này khi mà mình tán đều ra khuôn mặt như thế này nhá bóp kem ra này đây này ok cáp linh này ok cáp linh hột hộp này gửi hết hãy là người Việt Nam đầu tiên sử dụng cái sản phẩm này nhá đây này mọi người có nhìn thấy kem nó ra không đây này kem chống nắng nó ra này mỗi lần sử dụng cho khuôn mặt mình thì mình chỉ cùng lấy một cái lượng bằng độ hạt đỗ thôi là vừa rồi chấm đều ra khuôn mặt nhá rồi lấy cái cọ này tán ra này cọ này sẽ giúp vi khuẩn nó không xâm nhập vào làn da của mình mọi người nhá vi khuẩn không xâm nhập được vào làn da của mình này lại chống nắng cho mình nhá chống tia uv tia cực tím cho mình bởi vì cái trong cái sản phẩm chống nắng kem chống nắng này ấy, nó sử dụng nano titan của Nhật đi và hiệu ứng ánh sáng xanh ấy nên là nó che những cái Ừ, mụn mụn đỏ ấy, mụn đỏ cực kỳ tốt nó che tốt hơn BB tích nhá BB tích thì thiên về che khuyết điểm che nám tàn nhang còn cái sản phẩm này nó thiên về che khuyết điểm nhẹ cho mình ở mức nhẹ lên tông tự nhiên che khuyết điểm nhẹ cho mình đây này test lên được khuôn mặt cho mọi người chống nắng đây là kem chống nắng nhá mọi người nha khi sử dụng thì mọi người nhớ là sử dụng cho cả phần cổ nữa chứ đừng quên phần cổ nhá bỏ quên phần cổ là kiểu như mặt một màu xong dưới cổ một màu ấy sợ lắm trong cái sản phẩm này ấy, thì kem chống nắng này là nó kết hợp hai hai hiệu hai cách hai cái tác động chống nắng luôn vật lý và hóa học luôn cho mọi người nhé chống nắng vật lý và chống nắng hóa học cho mọi người luôn nhưng mà cái chống nắng vật lý thì à, hóa học thì chỉ ở khoảng độ 10 thôi ở khoảng 10 dao động ở trong 10 cái chống nắng hóa học dao động trong 10 thôi còn cái chống nắng vật lý thì là 50 cộng nó cao hơn nhá sử khi cái cái mà chống nắng hóa học ấy, thì mọi người mua kem chống nắng hóa học mọi người sẽ được người ta hướng dẫn là bôi kem trước chống nắng trước khi ra ngoài đường 30 phút nhưng mà sản phẩm này nó kích hợp luôn cả chống nắng hóa học và chống nắng vật lý vật lý nó cao hơn lên đến 50 cơ mọi người ạ nên là nhá mọi người có thể sử dụng mọi người ra đường luôn năm cái màng bảo vệ vật lý là nó hoạt động rất là nhanh là mọi người sử dụng xong mọi người có thể ra đường luôn được chứ không cần phải chờ 30 phút rồi mình mới ra đường trong cái sản phẩm kem chống nắng này này nó có tinh chất dưỡng da cho mình luôn này chiết xuất ngọc trai và trong cái thành phần trong cái chai này thì nó có một cái thành phần truyền thống mà gần như sản phẩm nào của công ty mini garden mà người ta cũng cho vào đó là um, gì nhỉ agar cam một cái chiết xuất từ lá cây ở bên vùng mexico ấy nó giúp da mình tăng khả năng kháng viên cho da này loại bỏ các tác nhân bên ngoài gây hại bên ngoài cho da của mình ấy nên là những bạn nào mà bị mụn hoặc là da bị nhạy cảm quá mình sử dụng cái sản phẩm này cũng rất là ok nhá một vài bạn này khi sử dụng những cái sản phẩm khác thì hay bị dị ứng nhưng mà trải nghiệm thử cái sản phẩm này rồi thì không hề gặp cái vấn đề gì về da mọi người nhé cái sản phẩm này nó sẽ giúp mình làm đều tôn tông màu da của mình tốt hơn là BB stick bởi vì nó là nó có sử dụng nano titan của Nhật đi với lại nó là hiệu ứng ánh sáng xanh mọi người ạ nên là nó sẽ che được cái thâm thâm và ửng đỏ tốt hơn là BB The Tick BB The Tick thì nó là một cái nền lớp nền dày nó sẽ giúp mình che khuyết điểm nhiều hơn che tàn nhang với lại che uh, nám cho mọi người tốt hơn vì nó chống nước rất là tốt nên là đi mưa thì mọi người không bao giờ sợ trôi luôn đi mưa thì không bao giờ sợ trôi nhá cho em một hộp ok đã nhận đơn của Phương Dung Trần này sẽ sau khi sau ngày mai sẽ gửi hết hàng cho mọi người luôn cho mọi người là những người nhanh nhất sở hữu cái sản phẩm này trong cái sản phẩm này lại tích hợp mút trang điểm cho mọi người luôn bây giờ sẽ test nốt nửa khuôn mặt còn lại cho mọi người xem nhé mọi người có nhìn thấy không đây này làm nào bóng quá nó nâng tông rất là nhẹ nhàng cho da mình luôn đây này nâng tông cực kỳ nhẹ nhàng cho da mình bây giờ mình sẽ bóp ngọc anh sẽ bóp kem ra và test nốt nửa khuôn mặt còn lại nhá ui nhiều quá rồi mọi người sử dụng chỉ cần lấy một lượng rất là nhỏ thôi rồi chấm đều lên khuôn mặt như thế này chấm đều lên cái khuôn mặt của mình như thế này nhá đây đang ngọc anh đang lấy nhiều quá đây này chấm đều ra nó tích hợp mút trang điểm cho mình luôn thì nó có hai tác dụng cho mình này thứ nhất này nó giúp mình tiết kiệm cái kem này tiết kiệm kem chống nắng không lãng phí một chút một giọt kem chống nắng nào của mọi người luôn thứ hai này nó giúp cho cái da tay của mình ấy nó không tiếp xúc với da mặt của mình ấy bình thường thì những cái bạn nào bị mụn ấy thì sẽ rất là Thiên rất là ghét những ai động vào da mình hạn chế cực kỳ luôn là không bao giờ động vào da mình luôn đây mọi người nhìn nó che che tự nó che khuyết điểm ở mức nhẹ nhá nó che nhẹ như thế này thôi nhìn đây là cái mụn ruồi nó vẫn không che được đây này nó che khuyết điểm mức nhẹ thôi mọi người nhá kem chống nắng này thì nó che không tốt bằng BB tích nhưng mà che thâm thâm thâm mụn với lại che mụn đỏ thì lại tốt hơn BB tích nhiều rất nhiều bởi vì nó là sử dụng nano titan của Nhật với lại hiệu ứng ánh sáng xanh ấy nên là nó che mụn thâm với lại mụn đỏ thì tốt hơn BB stick BB stick thì chỉ thiên về che nám với tàn nhang mụn ruồi thôi còn cái này nhá nó che cho mình mụn đỏ với lại mụn đỏ này sẹo thâm này với lại nó sẽ làm cho da của mình đều màu theo nó là sử dụng nano titan của Nhật này với lại hiệu ứng ánh sáng xanh nên là nó làm cho cái cảm giác người ta nhìn vào da của mình ấy nó rất là căng bóng, rất là căng bóng và mịn màng, rất là căng bóng luôn mọi người ạ. Xin chào đồ gỗ Thanh Bình nhé. Đây là cái hiệu ứng ánh sáng xanh mọi người ạ không biết mọi người đã nghe qua chưa mọi người có thể lên Google search này hiệu ứng ánh sáng xanh lên rồi nó sẽ có rất nhiều thông tin cho mọi người đọc ở đấy luôn cái sản phẩm này ấy, giá là 285 000 một sản phẩm này đặt hàng trên livestream sẽ được em miễn phí ship cho mọi người nhé cứ đặt hàng trên livestream của em là sẽ được em miễn phí ship cho mọi người Xin chào chị Hà Bing Pong Đặt hàng trên livestream là sẽ được em miễn phí ship này cái sản phẩm này có giá là bao nhiêu nhỉ? 285 nghìn dung tích của nó là 30ml Mọi người sử dụng thì cực kỳ lâu luôn Cực kỳ lâu luôn Lúc trước em có được nhận một cái sản Nhận được mẫu thử ấy Nó tầm thế này thôi Nó bé tí thế này Nó đến đây thôi ấy. Nhưng mà em dùng trong vòng 2 tháng thì vẫn là vẫn còn mọi người ạ Dùng được trong vòng 2 tháng lúc mà em nhận được mẫu thử bé tí thế này được có một chút chút thôi ấy. còn bây giờ là cái này là nó được dung tích của nó là 30 ml mọi người sử dụng vô tư luôn mỗi lần sử dụng mọi người chỉ cần lấy một lượng nhỏ bằng hạt đậu thôi là ok che được khuôn mặt của mình 30 ml thôi thì cũng hơi ít bởi vì là cái màng chống nắng này ấy, mình nhập khẩu từ bên Nhật về nguyên liệu để sản xuất ra cái BB à quên nhầm nguyên liệu sản xuất ra cái gì nhỉ tên là person cream này thì rất là đắt khá là đắt mình nhập khẩu hoàn toàn luôn bởi vì ở Việt Nam mình không có những nguyên liệu này Hello em yêu, hello chị yêu <laughs> Nguyên liệu của nó thì chủ yếu được nhập từ Nhật Nguyên liệu sản xuất ra cái kem chống nắng này, này thì là nhập chủ yếu từ Nhật một số ít thành phần còn lại là nhập từ bên Hàn thôi còn chủ yếu là từ Nhật đặc biệt là trong cái sản phẩm này người ta bổ sung luôn tinh chất chiết xuất ngọc trai cho mọi người bổ sung chiết xuất ngọc trai vào đây cho mọi người giúp mọi người dưỡng da nhá ngoài ra này trong tất cả các thành phần các sản phẩm chủ yếu chủ đạo của mà về về cái dòng chăm sóc chăm sóc mỹ phẩm chăm sóc da mặt của mọi người ấy thì của công ty Media Garden thì người ta luôn bỏ vào một thành phần cho chị các chị gọi là agar cam đây là một cái chất chiết xuất từ cỏ cây của vùng Mexico nó giúp cho da của các anh chị khi có cái tính chất đấy nó giúp mình chống viêm ấy kháng viêm chống viêm chống lại những cái thâm nhập xấu từ bên ngoài trào ngọc quyến này nên là da ai mà bị nhạy cảm bị nổi mụn mình dùng cái này rất là ok luôn sử dụng tích hợp luôn mút trang điểm của mọi người giá là 285.000 một lọ như này thì em nghĩ là hợp lý bởi vì cái màng chống nắng này mình nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài luôn nó rất là đắt nguyên liệu chủ yếu thì nhập khẩu từ bên Nhật với lại bên Hàn về chủ yếu là bên Nhật một số ít là nhập từ bên Hàn về thôi nên là nó rất đắt nếu mà bây giờ sản xuất một sản xuất cái loại mà chống nắng này mà 100 ml cho mọi người thì chắc là mọi người khả năng mua thì sẽ không có nên là chỉ sản xuất 30ml thôi, chỉ đóng chai 30ml một thôi để mọi người có thể mua được. Giá nó phải chăng trong đây tích hợp luôn đầu mút trong đây tích hợp luôn cái đầu cọ như này đầu cái đầu mút như này cho mọi người này tán ra da này như này giúp mọi người không phải động vào da của mình mà sử dụng được hết hoàn toàn kem chống nắng này luôn bây giờ em sẽ test sang cái da bên này cho em xem cho mọi người xem nhá lấy kem chống nắng ra này bóp nhẹ thôi nó ra rồi này nó ra này test xuống đây này đây nha em test xuống đây nha bôi ra này cho mọi người xem nó lên tông tự nhiên nhá nó lên tông rất là tự nhiên luôn đây này đây mọi người có thấy không ôi vẫn chưa đều để em tán đều đã đây mọi người có thấy không đây này nó lên tông cực kỳ tự nhiên cho mọi người luôn lên tông ra một cách tự nhiên nó trắng trắng một chút thôi chứ không bạch quá đây mọi người so sánh này bên này với bên này này phần dưới này em đã test rồi đây này nó lên tông ra tự nhiên cho mọi người nhá nhìn ra mặt của em cũng được đây này da mặt em cũng đã test chống nắng rồi này lên tông rất là tự nhiên cho mọi người và nó thấm hút vào da luôn nó thẩm thấu vào da mình luôn chứ không bị cảm giác bết dính bết bết dính dính rồi nhờn nhờn trên da không bao giờ có cái tình trạng đấy xảy ra nhá không hề bị bết dính hay là cảm giác nhờn bí trên da mọi người nhá trong sản phẩm này sử dụng nano titan của Nhật này công nghệ ánh sáng xanh hiệu ứng ánh sáng xanh cho mọi người lên nào che khuyết điểm một cách tự nhiên tương tương đối là tốt nó che dạng dạng của nó là che khuyết điểm là dạng nhẹ thôi mọi người chứ không che được tốt như là BB stick nhưng mà nó lại có một cái ưu điểm đó là cái sản phẩm này nó nâng tông ra một cách tự nhiên cho mọi người một chút thôi nâng tông ra một cách tự nhiên cho mọi người này với những bạn mà da bị mụn mẩn có mụn mẩn đó ấy trên da thì mình sẽ dùng cái này nó che rất là ok bởi vì cái này, này nó là công nghệ ánh sáng xanh hiệu ứng ánh sáng xanh cho mọi người ấy, nên là nó che được cái mụn mụn đỏ với mụn thâm cho mọi người ai mà bị mụn dùng cái này rất là ok bởi vì nó che được nó sẽ làm cho da mình có cảm giác căng bóng hiệu ứng căng bóng trên da mặt của mình ấy nó sẽ làm da mặt mình có hiệu ứng căng bóng mọi người nhé da mụn thì mình dùng rất là ok bởi vì trong đây lại còn có cái thành phần kẽm trong đây có kẽm hỗ trợ giảm mụn và nâng tông da rất là nhẹ cho mọi người nó sáng lên một cách rất là tự nhiên khả năng chống nắng của nó thì là bao nhiêu nhỉ khả năng chống nắng của nó là SPF 50 cộng 50 cộng mọi người nhá PA 3 cộng SPF 50 cộng là gì? SPF 50 cộng ngủ đê Chị Trần My ơi um, Sản phẩm này mới về em hóng quá Em phải like luôn Mặc dù đêm rồi nhưng em cũng phải like luôn Bởi vì hóng quá em trời này về lâu lắm rồi đấy <laughs> Cứ Tết thôi, cứ Tết thôi tư vấn chị sỉ với ok chị Trần My chị Trần My y vấn ebook cho em em tư vấn sỉ cho từ A đến Z sản phẩm này mới mà mới xuất hiện thôi chị ạ mới xuất hiện trên thị trường ngày mùng 10 tháng 7 hôm nay là 11 vừa mới ra mắt được một ngày xong vừa mới ra mắt được một ngày xong có cọ này có cọ trang điểm tích hợp ở đây cho mọi người luôn để sử dụng tiết kiệm kem chống nắng không hề lãng phí một giọt kem chống nắng nào cho mọi người luôn không tiếp xúc ra tay với mặt không tiếp xúc cái da tay này da tay của mình sẽ không phải tiếp xúc với khuôn mặt của mình nên là cái vi khuẩn từ da tay nó sẽ không bao giờ xâm nhập được lên khuôn mặt của mình các chị nhé để đây đi à, sử dụng nani, nano titan của Nhật Bản công nghệ hiệu ứng ánh sáng xanh nên là che được mụn đỏ với lại sẹo mụn đỏ này mụn thâm cực kỳ tốt tốt hơn BB Stick BB Stick thì chỉ thiên về che khuyết điểm như là nám với tàn nhang thôi da mụn dùng rất là ok bởi vì trong đây có bổ sung thành phần kẽm giúp giảm hỗ trợ giảm mụn cho mọi người nâng tông da một cách rất là nhẹ và sáng da lên một cách tự nhiên chống nắng là SPS SPS 50 cộng 50 SPS 50 cộng PA 3 cộng SPS 50 cộng là tức là nó chống nắng lên đến trên 50 phút cho mọi người trên 50 phút cho mọi người nhé 50 mà chia cho 6 bạn 60 phút 5 500 500 phút chia cho 63 phút là được bao nhiêu nhỉ? 8 500 chia cho 63 được 8,3 giờ trên 8,3 giờ cho mọi người hoàn hảo 90% luôn dùng được dùng sáng mình dùng vào buổi sáng và mình dùng cả ngày luôn là ok không cần apply lại tuy nhiên thì nếu mà mọi người đi bơi đi bơi hay là đi đi bơi này đi bơi lội xong có tác dụng chùi rửa lên cái da của mình ý thì sau 2 giờ mọi người nên dặm lại apply lại một lần trên khuôn mặt của mình để hiệu quả chống nắng của mình là cao nhất xong ngồi ví dụ như các chị anh chị nào mà ngồi văn phòng ấy thì cả ngày mình không cần dặm lại luôn sáng mình sử dụng thôi rồi mình để đó cả ngày ok luôn không cần dặm lại hay gì hết bởi vì nó chống nước hoàn toàn cho các anh chị luôn chống nước hoàn toàn luôn nhưng mà khi mà đi biển ấy mặc dù là nó chống nước hoàn toàn cho các anh các chị nhưng mà khi đi biển thì em khuyên mọi người thì 2 giờ mọi người nên apply lại một lần cứ 2 giờ nên apply lại một lần bởi vì bởi vì là khi mà mình đi biển ấy cái môi trường nước biển ấy nó là môi trường muối chứ không phải là môi trường trung tính như nước mình dùng hàng ngày ở nhà nên là mình phải sau 2 giờ mình nên apply lại một lần trên da mặt để đảm bảo hiệu quả chống nắng là cao nhất cho mọi người và có cái cọ, ờ, có cái đầu mút trang điểm này này mọi người đi chơi biển nhá tay nhiều người này tay mình đang bẩn mình sờ vào cát tay của mình đang bẩn thế là mình rất là, mặc dù rất là muốn bảo vệ làn da của mình nhưng mà lại không muốn động tay bẩn lên mặt mình ấy thì cái cọ mút này nó sẽ hỗ trợ mọi người rất nhiều này cọ mút này sẽ hỗ trợ mọi người rất nhiều nhiều người là tay bẩn nhưng mà vẫn muốn chống nắng nhưng mà lại không không không có điều kiện để làm ấy bởi vì sợ ảnh hưởng đến da ấy tay bẩn đầy cát chẳng nghĩa lại sờ lên mặt mà lại bôi bằng tay nữa thì bê bết cát lên mặt thấm nước thì chống cực mạnh luôn kem thì thẩm thấu luôn vào da luôn các chị ạ thẩm thấu luôn và không một chút bóng nhờn hay dính cảm giác nhẹ tanh ấy sử dụng các chị sử dụng kem kem chống nắng này thì nhớ là sử dụng cho em cả phần cổ nữa chứ đừng có mà sử dụng đầu cái mặt thôi xong quên phần cổ thế xong mặt thì chống nắng thì trắng phớ ra xong cổ thì đen xì tạo sự khác biệt như thế thì nhìn sợ lắm Xin chào Nguyễn Tươi này Ở trong cái thành phần kem chống nắng này luôn này Nó là màng chống nắng kết hợp cả hóa học và lý học luôn Màng chống nắng hóa học thì ở trong đây nó chỉ dao động khoảng 10 thôi Còn hóa học thì nó lên đến 50 cộng luôn 50 trên 50 Hóa học thì nó chống nắng cho mọi người được thì khi mà kem chống nắng có thành phần hóa học ấy thì mọi khi mọi người ra đường thì người ta hay khuyên mọi người là sử dụng 30 phút trước khi ra đường để hiệu quả sử dụng là cao nhất nhưng mà trong đây nó tích hợp cả màng chống nắng vật lý luôn cho mọi người ấy, nên là mọi người có thể sử dụng và ra ngoài đường luôn da của mình ấy, da của mình là nó có màng chống nắng vật lý luôn nó có khả năng chống nắng cho mình là 5 phút khi mình ra ngoài đường 5 phút mình ra ngoài đường là mình không cần không cần kem chống nắng nhưng mà sau 5 phút thì tiêu UV ti từ ngoại nó sẽ phá vỡ cái màng bảo vệ đấy của mình các anh các chị nhá bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ Bây giờ là 23 giờ 40 rồi, giờ đẹp rồi thì em sẽ kết thúc livestream ở đây. Ngày mai em sẽ tiếp tục thả thính cái sản phẩm này tiếp. Xin chào mọi người nha, mọi người đi ngủ sớm đi. Bây giờ em sẽ đi tẩy trang và đi ngủ.